Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiên Sinh Vlog Trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về dự án Kata Network Đây là dự án do chính mình sáng lập và triển khai Thì hiện tại, trước khi mà dự án chính thức hoạt động hay là chính thức ra mắt cộng đồng Thì mình tạo ra một cái sự kiện Cái sự kiện này nhằm mục đích là tạo một cộng đồng thành viên thật hùng hậu và lớn mạnh cho dự án Kata Network Thì cái dự kiện này, thì, thì cái sự kiện này à, nó mang tên là tuyển ghép nhận hoa hồng Vũng lên đến 8 tầng các bạn nghe chắc bạn cũng biết là cái sự kiện này nó như thế nào và nó khủng như thế nào rồi đúng không sự kiện này dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng tháng 3 năm 2021 và chính thức là khoảng tháng 4 năm 2021 thì dự án cái tay hát quạt sẽ chính thức ra mắt cộng đồng MMO Việt Nam đó các bạn thì uh, thông tin chi tiết về sự kiện này như thế này bạn sẽ nhận được hoa hồng là 5.000 đồng trên 8 tầng có nghĩa là mỗi một thành viên tham gia vào dự án của các bạn mỗi mỗi mỗi một thành viên tham gia vào dự án này thông qua hệ thống của các bạn thì các bạn nhận được hoa hồng là 5.000 đồng trên 8 tầng ở đây mình lấy một ví dụ minh họa như thế này nhé ở đây mình chỉ lấy ví dụ minh họa là 3 tầng thôi và dự án này trả đến 8 tầng và những người này phát sinh tiếp của tầng thứ tư năm sáu bảy tám thì các bạn các bạn được nhận được hoa hồng ví dụ bạn tuyển được 10 F1 10 F1 này cũng làm được giống như bạn họ tuyển ra 10 F1 nữa thì các bạn sẽ có 100 F2 và 100 F2 này mỗi một người họ điều tuyển được 10 người là 10 F1 nữa thì các bạn được 1.000 F3 tính tới đây là các bạn sẽ được chính xác là hơn 5 triệu chính xác là 5 triệu 550 ngàn tới đây các bạn đã có hơn 5 triệu rồi đúng không nè chỉ cần các bạn tuyển được 10 người là 10 thủ lĩnh 10 leader tiềm năng là bạn đã gấp khỏe và bạn đã có cơ sở và nền tảng vững chắc để tạo cho mình nguồn thu nhập thụ động hàng chục triệu mỗi tháng trong tương lai nhất là khi dự án ra mắt chỉ cần dự án ra mắt một cái mà các bạn có hệ thống hàng chục hàng trăm thậm chí là hàng nghìn thành viên thì lúc đó các bạn cũng như là bắt đầu có nguồn thu nhập thụ động và lúc đó các bạn có thể thoải mái tự do không có nói chung lại là các bạn lúc đó các bạn gọi là à, không cần phải đi tuyển rep nữa chỉ cần tại vì các bạn tuyển đã tại vì các bạn đã tuyển trong khoảng thời gian này rồi thì các bạn cố gắng tập trung nếu các bạn thật sự có có tầm nhìn thật sự cảm thấy dự án này tiềm năng và phù hợp thì các bạn có thể tham gia chiến cùng mình và mọi người à, khi mà các bạn tham gia cái sự kiện này thì chắc thì trước khi dự án ra mắt thì mọi người tham gia sự kiện này vẫn được thanh toán bình thường chứ không phải mình tạo cộng đồng sẵn để đó mà mình không không thanh toán hệ cách thanh toán như sau khi hệ thống bạn đạt mốc 50 thành viên mình sẽ kiểm duyệt và nếu hệ thống bạn chất lượng mình sẽ thanh toán cho các bạn 250k giao dịch qua ATM và Momo à, tiêu chuẩn của một thành viên chất lượng là làm đủ 3 bước khi tham gia dự án thì ba bước đó là mình đã làm hẳn một cái video hướng dẫn tham gia dự án các bạn hãy xem video đó và lên video đó mình để cho mô tả của video này và phải có hoạt động trong vòng một tuần sau khi tham gia dự án hoạt động ở đây có nghĩa là làm nhiệm vụ hoặc là tuyển rep đó thì những cái video mà à, về làm nhiệm vụ hay tuyển grad thì mình cũng đã để trên web của dự án hết các bạn có thể lên đây tham khảo ở đây là cái website tạm thời của dự án hiện tại cái web này chỉ có chức năng giới thiệu thôi chứ không có chức năng đăng ký và đăng nhập thì à, mọi người có thể, có thể kéo xuống phần tin tức mọi người trước khi mà quyết định tham gia dự án Katana Network thì hãy xem qua bốn cái video này đây là bốn cái tin tức mình chèn link của bốn cái video này đảm bảo nếu các bạn xem hết bốn video này mà các bạn tham gia à, chiến cùng dự án thì các bạn thật sự là một người có tầm nhìn một người có tư duy và các bạn xem hết bốn video này thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn về dự án và thậm chí là bốn video này chia sẻ rất là kỹ và rất là chi tiết trong đây có video hướng dẫn làm nhiệm vụ là tập hợp một cái danh sách phát gần 8 video hướng dẫn làm 8 nhiệm vụ khác nhau thì cơ bản thì các bạn muốn đánh giá dự án này nó tiềm năng hoặc là nó có thật có thật sự hứng thú và đáng để các bạn làm hay không thì bạn các bạn có thể xem hai cái video này trước cơ bản hai hai video này phù hợp với người mới và các bạn xem thì các bạn hiểu hơn về dự án này nó hoạt động như thế nào và nó có cái gì để đáng để các bạn tham gia đáng để các bạn tưởng ghét đáng để các bạn uh, ờ, chiến một cách hết hết mình mạnh mẽ và một cách nó quyết tâm nỗ lực thì uh, đây là lộ trình và đây là lý do tại sao các bạn lại nên tham gia dự án này trong khoảng thời trong trong trong trong thời gian này thì cơ bản thì cái dự án của mình á nó cũng khá giống với Ola City bản thân mình là một người có kinh nghiệm 3 năm trong lĩnh vực xây dựng hệ thống và 3 năm trong lĩnh vực kinh doanh online và mình đã gọi là uh, gom hết những cái tinh hoa những cái gì mà của hai cái lĩnh vực này mình kết hợp lại thì các bạn sẽ thấy dự án của mình giống như dự án Ola City và cũng đúng thôi bởi vì Ola City đó chính là nguồn cảm hứng để mình triển khai ra dự án này và sẵn đây chia sẻ thật luôn cho các bạn là ban đầu mình lập ra cái web này hay là ban đầu mình nghĩ ra cái tên là Kata Network là mình không nghĩ là mình sẽ lập ra một cái án như vậy nhưng sau đó mình nghĩ lại bản thân mình từ đó đến giờ đã thích lập rất là nhiều dự án và bản thân cái dự án này cái cái tên của cái web này hay là cái cái tên này mình đã lập cùng khoảng thời điểm khi mà Ola City ra mắt và mình thấy ơ Ola mô hình này hoạt động khá hay và nó gọi là rất là tuyệt vời vì thế nên mình đã bắt đầu à, gọi là hình thành ý tưởng và từ từ triển khai từ từ bắt đầu đưa ra những cái phiên bản rồi từ từ bắt đầu à, triển khai và chia sẻ cho mọi người hiện tại thì trong nhóm cũng có khoảng mười mấy người à, tham gia dự án này cùng mình thì trước khi mà để đánh giá hoặc là để gọi là phân tích hay là để để xem dự án này đáng để cho các bạn làm hay không thì đầu tiên sau khi xem video này các bạn nên vào web của dự án link web này mình sẽ để trong mô tả của video luôn các bạn hãy vào web của dự án và các bạn kéo sang phần tin tức thì nói lại lần hai đó để các bạn xem hai cái video này sau khi các bạn xem hai video này thì một là các bạn không tham gia luôn hai là các bạn tham gia là các bạn tham gia chiến một cách hết mình mạnh mẽ và quyết liệt và sẵn đây mình cũng nói luôn như thế này khi các bạn đã quyết định tham gia dự án thì các bạn hãy làm một cách nhiệt tình tích cực và các bạn hãy cố gắng tập trung tuyển ghép để cho dự án đạt đúng lộ trình ok thì các bạn xem video lộ trình để các bạn sẽ biết chứ các bạn đừng có tham gia kiểu là tham gia cho biết tham gia cho có tham gia chơi chơi tham gia để đó tham gia mà không hoạt động như vậy thì nó không có giá trị ý nghĩa gì cả tốn thời gian các bạn tìm hiểu đã tìm hiểu thì phải tham gia mà tham gia thì phải làm nếu mà không không không tham gia thì thôi sau này hiện tại nó hiện tại mà các bạn tham gia thì các bạn có thể là tiếng trên của rất rất là nhiều người nhưng sau này, nếu các bạn không tham gia thì một vài tuần, một vài tháng hay là thậm chí là qua năm sau khi dự án bắt đầu chính thức ra mắt, lúc đó vô tình các bạn đăng ký lại thì các bạn sẽ nằm các bạn sẽ là tiếng dưới các bạn sẽ nằm ở dưới hàng chục phần trăm người. Ít nhất là có chục người. Vì thế nên à, đây là thời điểm tốt nhất để các bạn tham gia dự án này và mình đảm bảo trong lịch sử nó nói trong lịch sử thì hơi quá nhưng mà hiện tại trong khoảng thời gian gần đây trong khoảng thời gian hai ba năm trở lại đây thì mình chưa biết có một cái dự án nào mà nó tuyệt vời như vậy mà các bạn có cơ hội tham gia giai đoạn tiền thị trường có nghĩa là tham gia ở ở ở ở ở, ở, ở giai đoạn mà dự án chưa ra mắt cộng đồng những nhà đầu tư hay là nói chung là tất cả mọi người thì họ rất là thích tham gia hay là mua cổ phiếu hay là mua những cái gì đó nó chưa có chính thức ra mắt nó chưa IPO hoặc là nó chưa có nhiều người biết đến đã là nhiều người biết đến đã là rõ ràng thì không là thì, thì không gọi là cơ hội nữa chắc chắc chắn các bạn đã từng nghe khá là nhiều lần những cái câu như là cơ hội thì không quá rõ ràng nếu rõ ràng thì nó không còn là cơ hội ai cũng biết hết rồi nước trong quá thì không có cá người cẩn thận quá thì sẽ đánh mất nhiều cơ hội vì thế nên mình chỉ chia sẻ một cách nó đơn giản ngắn gọn xúc tích vậy thôi còn tham gia hay không là quyền của các bạn tạm biệt mọi người hẹn gặp người trong các video sau